chào mọi người mặt bằng thì hôm nay đã phá rỡ xong xuôi nhá hiện tại thì các con đống chặt này thì ờ, anh em đang ờ, chở nốt đi mặt bằng sẽ được ờ, san sạch sẽ đất mới luôn xây phần nô đàng hoàng vị trí rất là đẹp luôn thoáng mát Hiện tại thì hai lô này đã được ờ, tách sổ các bạn nhé Vùng 10 ờ, này là mình lấy sổ riêng rồi Anh em là nhanh tay thì sẽ được giá ưu đãi ờ, chiều Tết âm lịch này Sắp tới có thông báo là đến tháng 2 qua Tết âm lịch sẽ tổ chức khu đấu giá 70 căn ở ngoài bãi ờ, đất của Hoài Đức các bạn nhé giáp ngay khu dịch vụ khu biệt thự của Yên ờ, Nghĩa Đồ Nghĩa lúc đó thì nếu còn thì bên mình sẽ có một cái giá là tăng là 75 triệu đến 80 triệu mét anh em nào mua từ bây giờ để đón đầu cái sóng ờ, đầu tư đầu giá đó thì rất là tốt các bạn nhé đất này thì vị trí đã ổn định rồi dân cư đông đúc hết rồi đường thì rộng rãi ô tô chạy thông chả kém gì đất đầu giá đâu Đấy. mà diện tích thì rất là vừa tầm 44 m 43 m thành khoản rất là dễ đầu giá sẽ có dự kiến là từ 80 đến 90 m các bạn nhé cũng phải lên 5 6 tỷ 7 tỷ một đô từ vị trí này thì các bạn thấy rồi là à, đi ra cái khu dịch vụ yên lộ kia rất là gần các bạn nhé Đấy. nên là trục chính này rẽ vào sau lưng một nhà thôi vị trí rất là đẹp xin chào các bạn nhé